chào tất cả các bạn hôm nay thảo uh, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái con máy mới của dòng máy Celica mới ra đó là Celica 350 được làm trên chiếc iPhone 6 này là chiếc iPhone 6 nha các bạn nha cực kỳ giống cái điện thoại bình thường đây rất giống như chiếc iPhone nào bình thường phía sau vẫn có hình quả táo nha các bạn nha này đó các bạn nhìn thấy không nhưng mà cái này là của dòng CVK nha các bạn nha iPhone 6 nhưng mà là của CVK chứ không phải là như những dòng iPhone 6 trước đây à, những dòng iPhone 6 thường trước đây em máy này thì đánh được rất là nhiều loại bài đánh được bài cào bài liên ba cây miền Bắc à, xâm lóc phỏm à, bên sáu lá đánh được bên sáu lá nha các bạn nhớ nha bên sáu lá bên sập xám xì dách xì tố đều chơi được hết ha trên cái máy này máy này được chạy phần mềm của CVK chứ không phải như là chạy những phần mềm đánh bài thường trước đây nha à, thương hiệu CVK thì giờ chắc một số bạn đã dùng qua thì các bạn có thể biết CVK thương hiệu của nó rồi đây CVK này mình vào một đây mình cho các bạn xem đây các bạn nhìn thấy không đây là thương hiệu của CVK này CVK 350T này đây là bản CVK cao cấp mới ra ha à, máy 350T vừa ra trên thị trường à, được làm trên chiếc iPhone 6 rất là đẹp các bạn nhìn màu mạ y như máy thật luôn đưa vào xong rất là dễ ha máy này thì không mất tiền như CVK 600 nên các bạn có thể mua cái máy này về sử dụng nha à, các bạn đang xem video này thì hãy nhớ đăng ký kênh hộ mình ha à, hoặc là muốn biết về về thêm con máy này thì alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại trên màn hình đó à, để mình tư vấn kỹ hơn nha à, bây giờ máy này nó chơi được rất là nhiều loại bài thì hôm nay à, mình sẽ test thử cho các bạn bài binh sáu lá thường thường dân trong miền Nam chủ yếu là chơi bên sáu lá ha còn ở ngoài Bắc thì chắc là chơi rất là nhiều là về liên với lại ừ, bên à, về liên hoặc là xăm lóc hoặc võm hoặc ba cái miền Bắc nhưng trong miền Nam này chủ yếu là đánh ba à, đánh sáu lá hôm nay mình test thử bài sáu lá cho các bạn xem bài bên sáu lá này đánh trên con máy CVK 350 Ti iPhone 6 này thì đánh được 8 tụ à, tối đa hết tất cả các tụ là 8 tụ nha thì ở đây nó cũng như những con máy đánh bài trước đây thì nó có thể bỏ lá được bán cái được à, báo nhà cái lời lỗ được à, rất là hiệu quả ha bây giờ mình cùng test thử cái máy này đánh bên sau lá như thế nào bài thì các bạn nhớ là phải kèm theo máy nha bài thì giống hết bài ngoài thị trường các bạn nhìn nè đây là bộ bài giống như bài ngoài thị trường không khác gì hết các bạn có thể lên tận nơi test thử xem thử mẫu bài là có giống chỗ mình chơi hay không nếu như cảm thấy không giống thì các bạn có thể đem mẫu bài lên đây để cho mình in hơn ngoài ra ngoài bài xanh này thì mình còn có bài caro đỏ bài đô la ha nó vân vân có rất là nhiều loại bài mẫu bài khác ha muốn mua thì có alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại trên màn hình đây ở đây nó báo là nhà số 4 chúng ta có nhà điện số lớn nhất nè 444 nhà số 4 của chúng ta có điểm số lớn nhất thì đối với một ờ, một số nơi chúng ta chơi ở bán cái thì chúng ta bán 3 tụ về phía tay trái chúng ta lấy nhà số 4 là nhà này là chúng ta sẽ được điểm số lớn nhất đây chúng ta lấy nhà số 4 đây nha nhà đây nha các bạn chúng ta xem thử có phải điểm số lớn nhất không 99 nè 99 là phải ăn hết ăn hết rồi đó chúng ta xem những nhà còn lại nhà đã chính bù này nhà đây thì điểm số bé đó <laughs> chỉ được 7 với bù nhà đây thì được 8 với 1 đó nhà chúng ta 99 có điểm số lớn nhất này rất là dễ để lấy bài lớn bài có điểm số lớn rất là dễ đây là mình chơi à, ở chế độ bán cái ha nên khi các bạn mua máy các bạn cứ lên tới tầng nơi thì nhân viên kỹ thuật nó sẽ cho các bạn đánh thử máy dùng thử máy tiếp thử máy hướng dẫn cho bạn các bạn chơi ví dụ xong nào bán cái được sẽ hướng dẫn bán cái xong nào bỏ bỏ lá để nha cái có điểm số lớn nhất thì sẽ hướng dẫn cho bạn các bạn cách bỏ lá còn các bạn chơi chế độ làm con thì hướng dẫn cách chế độ ở chơi để làm con ví dụ một số nơi chơi khó quá không bán cái được cũng không bỏ lá được thì mình chơi chế độ báo cái lời cái lỗ khi nào cái lời thì chúng ta chia cái lỗ thì chúng ta sóc đi lại cho người khác kinh bắt đầu chơi lại ha còn à, nó có rất là nhiều cách chơi nên các bạn cứ alo trực tiếp qua mình qua số điện thoại trên màn hình ha để lên tận nơi để test thử máy nha bây giờ mình chơi ở à, chế độ 8 người nè mình đang chơi bốn người nè giờ mình test thử 8 người cho các bạn xem đây mình chơi chế độ 8 nha thì máy nó sẽ báo nhà số 2 của chúng ta có điểm số lớn nhất đây nhà số 2 nha các bạn nha là nhà đây nhà có 4 chuồng 1 2 3 4 5 6 7 8 Nhà đây chúng ta có điểm sâu lớn nhất nè 98 nè Đây Theo máy báo là nhà số 2 chúng ta có quả lớn nhất là 98 Đây Mình để đây ha Nhà đây là 94 nè Đó các bạn nhìn thấy không 94 ba tay với 7 ba tay với 7 là ngang nhà này thôi ha Nhà đây là 94 nhà đây chín ờ, chín với bù nhà đây thì chị binh được 8 với bù nhà này là 9 với 6 đây nhà đây chị binh được 7 với bù đó các bạn thấy không thì 98 của chúng ta nhà số 2 theo máy bám nhà số 2 là 98 lớn nhất là đúng chính xác luôn nè đó các bạn thấy không rất là chính xác luôn nên bạn nào muốn test thử con máy này muốn dùng thử muốn mua con máy này cứ alo trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình để gặp mình thôi trực tiếp à, nhớ hãy điện qua số điện thoại này trên màn hình để được hưởng chế độ bảo hành à, vì nếu như các bạn điện những cái số khác không phải là mình đã tư vấn mình đã để sẵn trên màn hình thì sẽ không được bảo hành đâu nha nói trước tại vì có nhiều bạn cứ mua ở một nơi một cơ sở khác cứ mang tới đòi mình bảo hành thì mình sẽ không bảo hành được vì khi các bạn mua máy thì mỗi máy nó sẽ có một cái IMEI khác nhau email của máy khác nhau thì sẽ được lưu lại và sẽ ghi thông tin bảo hành lại cho khách hàng bất kỳ ai mua máy nhà mình đều được bảo hành vì thế cho nên các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình để à, giúp mình có động lực làm những video sau hay hơn và hấp dẫn hơn ha à, và để các bạn biết được rất là nhiều dòng máy đó các bạn nhìn thấy rồi đó mình để rất là nhiều dòng máy ha mỗi ngày mình test thử một dòng máy cho các bạn xem để các bạn biết được là máy nào là máy đánh bài là như thế nào và hiệu quả của nó ra sao ha nên alo trực tiếp số điện thoại trên màn hình để gặp mình để được tư vấn ha và để được lên test thử máy và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi